nhau ai đưa nhau bên bờ sông có còn thương em đâu sao mà trong ngóng về bên anh mà lòng thì đắng cay khi thấy anh rung dậy bến đò ngày xưa ta hay gặp nhau chỉ còn lại em có đau em đâu thôi đành viên lắm cho vơ những giấc mơ khi người đã thờ tháng năm dài qua em mất hay chất xám sâu lòng một đời cô liễu chưa phải xa tầm tay với bao sương gió rơi trên